Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2021, tức ngày 12 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày kỷ hợi, tháng bính thân, năm tân sửu. Con giáp xung ngày kỷ hợi hôm nay là tân tỵ, đinh tỵ. Con giáp xung tháng bính thân là giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, chính tài dự báo về vận may liên quan tới tiền bạc mà con giáp tuổi Tý thậm chí chưa từng nghĩ tới. Nhiều người tìm ra hướng làm ăn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, bản mệnh không dễ dàng chấp nhận với những gì đang xảy ra với mình ở hiện tại. Thủy thổ xung khắc cho thấy tình yêu của bản mệnh có thể bị sự cấm cản của mọi người. Họ cũng có lý lẽ riêng của mình vì thế đừng vội vàng phản đối, mà thử bình tĩnh nhận định lại tình cảm của hai người và tìm hiểu kỹ thêm về đối phương bạn nhé. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài cửa phòng, tổ chìm hoặc lồng chim,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 Vậy thì hãy cố gắng dành thời gian buổi tối để nạp năng lượng cho chính mình, thay vì hao tâm tổn sức tới mức kiệt sức nhé. Kiếp tài điểm báo con giáp tuổi sửu dễ vướng vào rắc rối liên quan tới tiền bạc và mối quan hệ nếu bản mệnh không có biện pháp đề phòng từ trước. Do đó, bản mệnh lưu ý là chớ nên quá cả tin, bạn sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi đấy. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, có thể là bạn dù biết chăm lo nhưng đang sai cách mà thôi, Hãy hỏi người có kinh nghiệm để bắt đầu điều chỉnh lại là được ngay thôi mà, đừng quá lo lắng nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, tuất. 3. Tử vi tuổi dần Tam hợp mang tới vận may tình cảm cho những con giáp tuổi dần độc thân, đã đến lúc bạn mở lòng để đón nhận cơ hội đang tới rồi đây nhé. Hãy thử tham gia các buổi hẹn hò chỉ là để làm mới cảm xúc của mình thôi cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thiên quan khiến con giáp tuổi dần cảm thấy thiếu tự tin dù đối mặt với những việc tưởng như rất quen thuộc. Nếu bạn đang lưỡng lự, bàn khoản một điều gì đó, thì đừng quên rằng bản năng chính là một chỗ dựa giá trị để bạn đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Tuy nhiên, ngày hôm nay lại không thích hợp cho những quyết định về tài chính, vì thế hãy hết sức cẩn trọng và chớ nên xem xét mọi thứ bừa bãi, thiếu rõ ràng nhé, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, thân, tí. 4. Tử vi tuổi mão Lục hợp mang tới ngày thứ năm yên bình cho con giáp tuổi mão cơ hội gặp gỡ người thân và bạn bè. Nếu không thể tụ tập bạn bè thì bạn vẫn có thể có cuộc chuyện trò thú vị qua vi, cô cơ mà, họ sẽ mang lại cho bạn những gợi ý thú vị trong cuộc sống. Chính quan mang lại cho con giáp tuổi mão tìm được niềm vui trong lao động. Những công việc nặng, khó khăn đòi hỏi đổ mồ hôi, nhưng với sự nỗ lực và nhiệt huyết thì bạn có thể đạt được thành quả rất giá trị ngày hôm nay. Bạn cũng đừng quên là chẳng có phần thưởng nào đến với mình nếu bạn không bỏ sức mình đâu, phải không nào? Xem tử vi 12 con giáp nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ những việc như chôn cất, cưới gà, mở thông đường nước. Nhớ lưu ý điều này để tránh việc tự rước họa vào thân đấy nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, thân. 5. Tử vi tuổi thìn Ngày có lục xung nhất định người tuổi thìn không được chủ quan, bạn phải hiểu rằng ai đó than phiền bạn đơn giản là vì hai người khác biệt mà thôi. Đừng cố tranh cãi hay phân định thắng thua, ai đúng, ai sai vì chỉ khiến tình cảm sứt mẻ mà thôi. Tỷ kiên dự báo mâu thuẫn về ý tưởng hay quan điểm sống có thể không khiến cho con giáp tuổi thìn thoải mái phút ban đầu, nhưng thông qua các cuộc tranh luận cởi mở, bạn sẽ tìm thấy tiếng nói chung, hay ít nhất là có thêm những ý tưởng hay cho riêng mình, đây cũng là cơ hội để bạn rèn rũi kỹ năng tương tác, giao tiếp với mọi người xung quanh đấy. Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe. Hôm nay là ngày nghỉ thì tốt hơn hết bạn nên ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách. Nếu muốn đi chơi thì nên tìm nơi thoáng khí, tránh nơi đông người là được. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thìn. 6. Tử vi tuổi tỵ thiên ấn trợ lực, con giáp tuổi tỵ đừng ngại thách thức bản thân với những hướng đi mới mẻ và táo bạo ngày hôm nay. Đây là lúc sức sáng tạo của bạn được thực sự bung tỏa. Hãy thoải mái tháo bỏ hết các giới hạn mà bạn từng đặt ra trước đây đi nhé. Ngũ hành tương sinh thời gian cho những trải nghiệm, những ý tưởng mới mẻ đã đến, vậy thì đây là cơ hội để bạn khám phá đấy. Tại sao bạn không tranh thủ dịp này để học hỏi một điều gì đó, hoặc khám phá những miền đất mới mà bạn chưa có cơ hội đặt chân, chúng sẽ mang lại cho bạn vô vàn những phút giây thú vị đấy. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 12 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh, tránh mọi sự tổn thương, và chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. 7. Tử vi tuổi ngọ Ảnh hưởng của tam hợp nên con giáp tuổi ngọ mở lòng mình hơn trong việc gặp gỡ người khác giới, nhờ đó mà cơ hội để bạn tìm thấy đối tượng phù hợp cho mình trong thời điểm này rất cao. Những ai đang có gia đình nên biết khéo léo từ chối tình cảm của người khác phái, tránh ảnh hưởng tới hôn nhân hiện tại. Nhờ chính ấn mà ai đó dành cho con giáp tuổi ngọ những lời khuyên ý nghĩa hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn, dù bạn muốn đón nhận hay không. Họ mong muốn bạn chậm lại và đừng vội vàng, hấp tấp, bởi vì sự thiếu cẩn trọng có thể khiến bạn mắc sai lầm. Tại sao lại quay lưng lại với họ chứ? Điều đó là tốt cho bạn mà. Hỏa thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh tránh được những sai sót liên quan tới tiền bạc, bạn tỉnh táo hơn, khéo léo trong việc từ chối một đối tượng đang muốn vay mượn tiền của bạn làm việc bất chính. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 8. Tử vi tuổi mùi, Mùi thuất tương phá cho thấy ai đó cười vào những ý tưởng mà con giáp tuổi mùi cho rằng khá thú vị, nhưng đừng vì thế mà nóng nảy. Tại sao bạn không đơn thuần là đón nhận mọi thứ với thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ hơn một chút nhỉ? Bạn sẽ thấy không khó khăn để có thể tìm được sự đồng điệu, chia sẻ đâu. Điều đó diễn ra có thể không như những gì mà con giáp tuổi mùi trông đợi ngày hôm nay dưới ảnh hưởng của kiếp tài. Tuy nhiên hãy mở lòng mình ra để đón nhận những khả năng, những điều có thể, bởi đôi khi mọi thứ không giống như chúng thể hiện bên ngoài. Ngay cả những ngày khiến bạn buồn chán nhất cũng có thể có những dấu hiệu tích cực mà, phải không nào? Thổ khí vượng cho thấy có quá nhiều điều kiện không tốt gây tác động xấu tới sức khỏe của bản mệnh. Nếu không có việc gì quá quan trọng thì việc ở nhà sẽ tốt hơn cho bạn rất nhiều. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Tam hội dự báo đời sống xã hội của con giáp tuổi thân trở nên sôi nổi, thú vị hơn rất nhiều so với lệ thường, vậy thì hãy quảng đi những phút buồn chán và hướng đến các tương tác giúp cho bạn được thoải mái, thư giãn nhiều hơn. Nhờ thế, bạn sẽ có một ngày vô cùng dễ chịu. Nếu bạn muốn lên kế hoạch cho tương lai thì không có lúc nào tốt như hiện tại với sự che chở của thực thần. Hãy tìm kiếm một người có chung mục tiêu, ý tưởng và cùng nhau trò chuyện để có thể có được những định hướng cụ thể và phù hợp hơn cho tương lai của chính mình nhé. Kim thổ tương sinh giúp cho bản mệnh đảm bảo về phương diện tài chính của mình trong ngày hôm nay. Có nhiều điều đáng để mong đợi, miễn là bạn đủ kiên nhẫn để đón nhận cả điều hay, điều giờ cùng một lúc là được. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ. 10. Tử vi tuổi dậu Tam hội mang tới một người thấu hiểu cho những gì mà con giáp tuổi dậu phải trải qua, nhờ đó mà bản mệnh có cơ hội bày tỏ rất nhiều với họ. Thế nhưng có những bí mật bạn cũng cần giấu kín vì không hẳn người ấy có thể thông cảm với tất cả mọi vấn đề mà bạn gặp đâu nhé. Càng hy vọng thật nhiều, con giáp tuổi dậu càng dễ thất vọng nếu mọi thứ không đúng như những gì mà mình nghĩ trong ngày xuất hiện thương quan. Vì thế, hãy thận trọng và nhắc nhở bản thân rằng đôi khi điều mà bạn muốn chưa chắc đã đến như bạn trông đợi. Chủ động trong mọi tình huống là cách để bạn luôn luôn sống tốt. Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh trở nên tươi trẻ, lạc quan hơn bất chấp hoàn cảnh hiện tại và dường như một nửa của bạn cảm nhận được năng lượng ấy. Vận trình tình cảm của bạn được cải thiện rõ rệt trong thời gian này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần. 11. Tử vi tuổi tuất. Hôm nay xuất hiện tỷ kiên, nhắc nhở con giáp tuổi tuất nếu không muốn vướng vào rắc rối như thế này thì bản mệnh nên tránh đối đầu với bất cứ ai. Có những chuyện chẳng đáng để bàn tán vì mỗi người một suy nghĩ, bạn càng bày tỏ họ càng tỏ ra chống đối thì chẳng nên cố nói thêm. Tiền là vấn đề khiến cho bạn rất quan tâm ngày hôm nay, tuy nhiên bạn không phải là người duy nhất vướng vào những rắc rối này có lẽ đừng nên bận tâm quá nhiều đến yếu tố tài chính và đưa nó ra để trò chuyện trong các chủ đề ngày này, bởi vì như thế bạn sẽ chỉ khiến tất cả đau đầu mà thôi. Ngày 19 tháng 8 năm 2021 là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23. Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần, 12. Tử vi tuổi hợi Thiên tài hỗ trợ cho con giáp tuổi hợi cải thiện được tình hình tài chính hiện tại khi bản mệnh trở nên nhanh nhẹ hơn, trong việc nắm bắt thời cơ đang có. Ngoài ra, một số người có thể là bạn được bạn bè, người thân giúp đỡ tiền bạc, giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới cuộc sống của bản mệnh không hề nhỏ, có thể là do bạn bị nói xấu, bị mang ra so sánh, khi nghe được những lời này bạn cảm thấy rất buồn và thất vọng về góc nhìn của ai đó.